giảng ờ, sáng nay là một bài giảng có nội dung giáo lý ờ, cốt lõi nhưng có điều đó là nhức đầu thì, thì mong là bà con ráng ờ, dẹp hết mọi tạp niệm mắt nhắm lại nghe nghe thì nếu được thì có một cây bút một tờ giấy để mà phát thảo được cái nội dung tôi cho đây là cái bài giảng rất là quan trọng cực kỳ quan trọng hàng đầu đây là giáo lý hàng đầu của tôi trước hết ấy, cái bài kinh phân biệt này nè có cái nội dung nói về giáo lý duyên khởi mà 99% phụ tử Việt Nam là không biết và cũng không quan tâm đến cái nội dung này mà lẽ ra đó lẽ ra đó, thì đây là một cái giáo lý mà các vị phải biết ngay từ cái ngày đầu đặt chân vào chùa đương nhiên ở đây tôi nhấn mạnh đến những người mà đến với đạo với, với lý tưởng cầu giải thoát còn nếu mà đến để cầu phước cầu lộc thì không có gì để nói nếu một cái người thiết tha cầu giải thoát hoặc là cái người mà muốn biết được cái nội dung giáo lý dạ, căn bản ấy, thì bắt buộc phải biết cái nội dung về kinh này ừ. đó là mình là ai ở đâu mình tới mình sẽ về đâu và mình cần phải làm gì ngay từ bây giờ Ờ, đây là bốn do hỏi ờ, do hỏi thứ nhất là mình là ai mình là cái gì trong trời đất này ở đâu mình tới mình sẽ về đâu và bây giờ mình phải làm cái gì <clears throat> đó là bốn câu hỏi lớn cái tựa kinh á, thấy rất là bình thường đó là kinh phân biệt cái chữ phân biệt này có nghĩa là gì có nghĩa là muôn loài trong đời được gọi chung là chúng sinh nhưng mà cái chủng loại đó thì vô cùng phức tạp ừ. có loại hai chân bốn chân nhiều chân và không chân đó là, là nói cách nói thông tục hơn còn nói chuyên môn hơn một chút rồi có những loại có đủ sáu căn mắt tai mũi lưỡi có loại thì không đủ sáu căn có loại có cả hai đời sống ừ, hồn và xác có những loài chỉ có xác mà không có hồn chỉ có những loài có hồn không có xác ừ. chúng sanh có nhiều loại như vậy là thiên hình đạn trạng con con là sống dưới nước con sống trên cạn con sống trong lùm bụi con sống ở sa mạc ừ. ngay trong con người nó cũng có nhiều chủng loại ừ. Ờ. à, ờ, thì dụ như da trắng da đen da vàng ừ. rồi văn hóa sở thích khuynh hướng đều khác nhau hết khác nhau từ cái cái, cái nhóm đám bày bọn mà khác nhau đến cả từng cá thể cá nhân cũng khác thì chính những cái đó nó được gọi là cái, cái sự phân biệt hay là cái sự khác nhau cái sự dị biệt đúng ra thì cái, cái, cái chữ này để tôi thích dịch cái chữ dị biệt hơn là chữ phân biệt nó những điểm dị biệt dị biệt của muôn loài chúng sinh từ đâu mà dẫn đến cái sự có mặt của chúng ta trong cái trời đất này đó. thứ hai vì đâu mà khi có mặt rồi đó thì chúng ta lại không ai giống ai hết ừ, đây chính là cái nội dung của bài kinh này ừ. thì cái vòng tròn luân hồi đã nói là một cái vòng tròn thì nó có thể bắt đầu ở bất cứ điểm nào trên cái vòng tròn đã nó vòng tròn mà có thể bắt bắt đầu bất cứ điểm nào ừ. thì ở đây theo cái cái cái cái, cái, cái cách giảng của bài kinh này thì Đức Phật này bắt đầu dùng vòng tròn đó từ cái chỗ vô minh dạ, vô minh ở đây có nghĩa là do không có biết bốn đế là gì cho nên nó từ đó nó, là điểm bắt đầu và cho mọi sự sinh tử ừ. phải là phải chọn là chọn một chỗ nào đó à, tùy cái căn cơ của chúng sinh có chỗ thì ngày à, bắt đầu từ điểm A B C F chứ không có phải chỉ có một cách nhớ nha không phải chỉ có một cách không phải chỉ có một và dòng duyên khởi không phải lúc nào ngày cũng kể thành 12 12 trạm 12 nút không phải có lúc ngày chỉ kể có 5 6 3 4 thôi ừ. ví dụ như có lúc thì ngày giải thích là vì đâu vì đâu mà có sinh tử thì vì có sanh vì có mặt trên đời này vì có mặt trên đời này mới có cái khuynh hướng thiện ác tạo ra các nghiệp ờ, tội phước và từ đó ờ, bắt đầu một hành trình sinh tử hết nói gọn vậy thôi chỉ vì có mặt ừ, có mặt trên đời này từ sự có mặt này chúng ta đầu tư cho sự có mặt khác ừ, rất là vắn tắt nhưng mà trong cái bài kinh này đó thì ngài chọn cái cách giải thích gì rồi theo cái hướng rộng nhất cứ ừ, là 12 mắt xích sinh tử 12 mắt xích đó nó làm nên cái vòng tròn tử sinh luân hồi của mình không? trước hết như tôi vừa nói trong bài kinh này thì ngài chọn một điểm trên cái vòng tròn đó đó là vô minh vô minh là gì cái này tôi giảng cái mà tôi mệt luôn vô minh trong bốn đế có nghĩa là không có biết rõ bốn đế là gì ừ. thứ nhất là không biết về tập không biết về khổ đế không có biết rằng mọi hiện hữu trên đời này đều là khổ dầu đó là sự hiện hữu của con ruồi của con chọi hay là sự hiện hữu của một ông vua một vị đại tiên một vị phạm thiên ừ, thì tất cả mọi hiện hữu trên đời này đều là khổ vì sao vì khổ nó có hai kể có ba cũng được có hai cũng được ở đây tôi chọn là khổ có hai cho bà con dễ nhớ một là khổ cảm giác hai là khổ bản chất khổ cảm giác có nghĩa là cái sự khó chịu đau đớn sợ hãi tức tối của thân và của tâm không? tâm thì thì tức tối sợ hãi ừ, ghen tu khó chịu là, là, là cái khổ cảm xúc rồi còn cái khổ khổ khổ khổ khổ khổ khổ, khổ, khổ cảm xúc mà tụi về thanh ấy, thì đau nhức tê bút không ừ, thì nó gọi là khổ cả hai cái khổ đó đều gọi chung là khổ cảm cảm giác ừ. có nghĩa là cái khổ liên hệ đến cảm giác của mình ấy, cảm xúc của mình cái feeling ấy, của mình ấy. Ừ. còn cái khổ thứ hai nó nó là cái khổ của là khổ bản chất khổ bản chất nó, nó bao trùm luôn cả khổ cảm giác nhớ nha bao trùm khổ cảm giác có nghĩa là cái gì mà tự thân nó bản thân nó nó có cái bản chất ờ, bất toàn bất toại bất trắc thì cái đó là khổ bất toàn bất trắc đó là khổ bất toàn là gì là nó không có cái gì mà nó nó, nó, nó, nó trọn vẹn như mình muốn hết đó gọi là bất toàn còn bất trắc có nghĩa là nó có thể ờ, còn và mất mất và còn trong tích tắc ừ. thấy nó có đó rồi mất đi trong tích tắc thì cái gì mà bất toàn bất trắc thì cái đó là khổ bản chất nếu mà nói như vậy thì không có cái gì trên đời này nó nằm ngoài cái chuyện khổ hết ừ phải hiểu như vậy đôi khi không phải đôi khi mà thường khi mình không học Phật pháp mình lén lén mình lén lén mình nghĩ là tôi sống bằng lòng lành tôi làm nhiều công đức rồi tôi chết rồi tôi trở lại thân người sung sướng và tôi về trời sống sung sướng ừ. rồi khi gặp Phật ra đời thì tôi đủ duyên với chứng thánh đó là một cách nghĩ không sai nhưng mà nó nghèo lắm mà rất là nguy hiểm bởi vì đó là cách nghĩ của người yêu đời chứ trong thực tế thì chúng ta có mặt trên đời này, này bản thân ừ, mỗi giây phút ừ, ừ, vận hành của thân và tâm nó đều là một cái hành trình có tiến trình của khổ lúc về lúc khác lúc về lúc khác mà đa phần trong một ngày thì chỉ riêng cái khổ cảm cảm giác không đó là nó chiếm hơn phần nửa thời gian của mình Ừ. thân tâm trong tình trạng không an lạc tận tâm trong tình trạng khó chịu đau đớn ừ. khó chịu rây rứt được một ngày mà tại vì mình tại sao mình không có thấy cái đó tại vì mình không có sống chánh niệm mình không có trí tuệ trí ở đây là văn tư tu ừ. không có văn tư tu văn đó là kiến thức tư là khả năng suy tư tu là khả năng thực nghiệm mình có ba cái đó rồi là thiếu trí còn thiếu niệm có nghĩa là mình không có sống tỉnh thức mình làm việc này mà cái đầu nghĩ đến chuyện khác lẽ ra đó người có chánh niệm là làm gì biết cái đấy còn cái này mình làm cái này mình cái đầu mình nghĩ cái, cái cái cho nên mình thất niệm và chính vì thất niệm ấy cho nên mình không thất niệm mà thì đương nhiên là nó thiếu trí rồi thì chính vì thất niệm mà thiếu trí nên mình không có thường xuyên liên tục thường trực nhận ra là cái thân này nó, nó, nó là một gánh nặng tôi nói không biết bao nhiêu lần nếu mà mình có một cái nút bấm mà mình có thể đổi cái thân khác đấy, cho nó nhẹ nhàng hơn tôi nói rõ nha nhẹ nhàng hơn chứ đây tôi nói đẹp xấu không nói không nói đẹp xấu chỉ nói nhẹ nhàng hơn là mình đã bấm một một ngày mới mình bấm bao nhiêu lần nữa. nghe kỹ cái lời thì tôi nói nếu mà mình có thể bấm cái nút nào đó mà làm cho mình dễ chịu hơn thì mình đã bấm rồi mà rất tiếc không có cái nút nào như vậy hết cho nên mình phải gắn cái thân này với tất cả những cái vấn đề của nó trong suốt mấy mươi năm từ lúc còn bé cho đến lúc vào quan tài ừ, không thấy được đó không thấy được cái thân này là một gánh nặng không thấy nó là khổ và lại đi kỳ vọng trong đợi mong chờ một cái hiện hữu khác tốt hơn mà trong khi đó nó giống nhau chạy như khác nhau về hình thức này ví dụ như kiếp này mình xấu mình nghèo mình dốt thì mình mong có kiếp sau giỏi giàu đẹp nhưng mà cái xấu giàu xấu nghèo dốt nó là một cái khổ khác mà cái giỏi giàu đẹp nó là một cái khổ khác bởi vì nếu nói cho kỳ cùng đó, thì cái nào nó cũng mong manh cái nào, nào cũng vô thường cái nào cũng có rồi mất giống nhau hết tại vì mình quá nặng lòng cái ngọt ngào và quá sợ hãi cái đắng cay cho nên mình mới đi buông cái này bắt cái kia lẽ ra mình phải thấy rằng đắng và ngọt nó đều được của tạm hết mà cái này mới dễ sợ ngay trong lúc mình sống được mật mật ngọt ấy thì mình cũng phải nhớ rằng nó đắng cái đắng nó có hai đắng trực tiếp và đắng gián tiếp đắng trực tiếp là những gì nó làm cho mình khó chịu đau đớn ngay bây giờ còn cái đánh gián tiếp nghĩa là mai này nó không còn nữa thì mình sẽ bị khổ mình nữa ừ. nhớ cái đó là bị gián tiếp mà mà cái chuyện cái vô minh đầu tiên là gì cái vô minh đầu tiên là là không thấy được mọi thứ là khổ chính vì vậy cho nên mình mới dẫn đến cái vô minh thứ hai đó là vô minh trong tập đấy lẽ ra mình phải thấy mọi thứ là khổ thì mình buông còn đằng này có người thì không thấy đời là khổ có người khá hơn một chút thì họ thấy cái này là khổ nhưng của cái khác nó khá hơn có thể kỳ vọng có thể trông đợi có thể mong chờ như vậy đó gọi là, gọi là vô minh ở trong tập đế cái thứ nhất là không thấy rằng mọi thứ là khổ đó là vô minh khổ đế cái vô minh trong thứ hai vô minh trong cái đế thứ hai là không thấy rằng thích cái gì nữa cũng là thích trong khổ mà thích trong khổ có nghĩa là đầu tư cái khổ khác dầu bây giờ mình có bố thí trì giới ngồi thiền để kiếp sau sinh ra khá hơn thì đó cũng là cách đầu tư cho nên một cái người mà chấm dứt tuyệt đối không còn vô minh nữa thì họ không còn thiện ác họ vẫn sống rất là lành rất là thiện vì a la hán là luôn luôn hành động cực kỳ dễ thương cực kỳ hiền thiện nhưng à, ở vị a la hán không còn có cái, cái, cái yếu tố thiện ác nữa ác là dứt khoát không rồi nhưng cái thiện cũng không lúc đó các vị vẫn thuyết pháp vẫn bố thí vẫn phục vụ vẫn giúp đỡ người khác vẫn độ sinh bằng hoàng dương nhưng mà <clears throat> chỉ đơn giản là vị đó cần làm thôi chứ còn vị đó không còn một cái ý trong đời một cái quả báo đời sau kiếp khác nhớ nha là mình thì không khi mà mình vô minh trong cái một thì sẽ dẫn đến vô minh trong cái hai không biết được mọi thứ là khổ thì mình mới trông chờ cái này cái kia bằng cách là mình đầu tư đó, đó lại là vô minh trong tập đế nghĩa là còn thích cái này cái, cái kia bản thân cái thích đó cũng là cái vô minh mặc dù nói theo cái kiểu từ chương cái thích là tha mái đúng nhưng mà cái cái nền đó là do anh không biết nó là khổ anh mới thích đó là cái vô minh trong tập đế cái thứ ba đó là vô minh trong diệt đế khi mà anh hiểu được mọi thứ là khổ thích cái gì cũng là thích trong khổ thì anh thấy là muốn hết khổ được thì phải chấm dứt mọi hiện hữu chấm dứt mọi điều kiện để hiện hữu mà đằng này do anh không hiểu hai cái trước cho nên anh mới dẫn đến cái ngu thứ ba đó là cái ngu diệt đế diệt đế thì tức là niết bàn đó mình mình đối với cái cứu cánh niết bàn mình mơ hồ lẽ ra đó cái cứu cánh thoát khổ nó phải là sự chấm dứt triệt để tuyệt đối mọi hiện hữu mọi ưa thích đam mê còn đằng này á, khi mình không biết hai cái đó thì mình mới hướng tới những cái cứu cánh thoát khổ mà nó nằm ngoài cái lý tưởng vừa nói lẽ ra cái cứu cánh thoát khổ là sự vắng mặt toàn diện mọi hiện hữu sự vắng mặt toàn diện mọi đam mê mọi thích thú mọi hưởng thụ còn đằng này là mình khổ quá mình chỉ nghĩ đến một cái cứu cánh nào đó mà nó khá hơn cái mà mình đang chạy trốn à ví dụ như mình cầu sanh được cái cõi nào đó sống lâu đẹp hào quang đi bay về gió vân vân và vân vân cái, cái, cái, cái, cứu cánh mà mình hướng tới nó không phải là chấm dứt mọi hiện hữu nó không phải chấm dứt cái niềm đam mê tận hưởng hưởng thụ mà cái sự cái cái cứu cánh mà mình hướng tới nó chỉ là, là sự vắng mặt của những gì làm cho mình cay đắng thôi đó gọi là của mình thứ ba ờ, chứ lẽ ra đó là mình có thấy rằng cái, cái, cái cứu cánh nó khổ nó phải là cái sự vắng mặt triệt để của khổ đế và tập đế tới cả thứ tư là khi mình vô minh trong ba cái trước thì nó nó luôn luôn kể thì có trước có sau nhưng thật ra tụi nó bốn cái này nó đi chung nó đi chung chung một chung một nhóm luôn nhớ nha kể thì có trước có sau nghe giống như là do vô minh này nó dẫn đến vô minh kia nhưng mà công bốn này nó làm một lúc luôn cùng một lúc có mặt ừ. vì do vô minh trong khổ trong tập trong diệt đó, thì nó mới kéo được vô minh trong đạo đây có nghĩa là cái con đường mà dẫn đến cái cứu cánh đau khổ đó, nó chỉ đúng nó chỉ đúng khi nào mình hiểu được mọi thứ là khổ và mọi đam mê đều là cái nguồn cơn của khổ thì như vậy cái con đường hành trì mà dẫn đến cái, cái, cái chấm dứt đau khổ đó nó có là cái con đường mà nó giúp cho mình buông bỏ mọi hiện hữu buông bỏ mọi đam mê còn cái con đường nào mà nó không có nhắm tới lý tưởng buông bỏ hiện hữu buông bỏ đam mê thì con đường nó được gọi là tà đạo là thay vì là chánh đạo không? hai vị này chánh đạo là bắt chánh bắt chánh đạo chánh chiến chánh tư duy còn lần này nó không đi theo đúng cái tinh thần của nó thế ta nó tà đạo đó là, là tà kiến tà tư duy tà ngữ tà nghiệp nghe nghe kịp chưa ừ. thì do bốn cái vô minh này nè nó cứ nằm đầy trong đầu mình ừ. nằm thường trực thường xuyên luôn luôn đêm ngày phút này qua phút khác giây này qua giây khác cho nên à, nó mới dẫn tới cái chuyện mà chúng ta tạo các nghiệp thiện ác à, tạo các nghiệp thiện ác ví dụ như tôi biết đạo thì tôi không thì tôi không muốn đời sau tôi, tôi, tôi nghèo tôi xấu nữa thì bây giờ nhờ tôi biết đạo tôi bố thí tôi giữ giới tôi học đạo tôi ngồi thiền để mong đời sau khá hơn như vậy rõ ràng do vô minh mà tôi làm ra các nghiệp thiện rồi còn nếu mà tôi không biết đạo á thì cũng từ bốn cái vô minh đó, đó tôi đã làm các nghiệp ác tôi sát sanh lừa đảo lật lọng miệng ngập làm đủ thứ gì để chi để tôi chạy trốn cái khổ ừ, nhớ nha như vậy thì chính vì vô minh cho nên nó mới dẫn đến các nghiệp thiện ác à, từ đó mình thấy trong cái thế giới là người trong thế giới động vật nói chung ừ, cũng có mặt trên đời này mà cái điều kiện sống à, nó hoàn toàn khác nhau điều kiện sống khác nhau là vì sao là vì vô minh là giống nhau nhưng mà mỗi người có một kiểu vô minh khác nhau và kể bài giảng là các vị phải nghe tới nghe luôn nhiều lần và nhiều lần chứ phải nghe phớt qua cho vui nha vô minh thì trên căn bản là giống nhau nhưng mà cái kiểu cái kiểu vô minh nó khác nhau giống như ngu là nói gọn nhưng mà mỗi đứa ngu kiểu à, thì chính vì mỗi đứa nó ngu một kiểu cho nên cái, cái, cái đời sống và hành động không giống nhau do mỗi cũng vô minh trong bốn đế nhưng mà mỗi người vô minh một kiểu cho nên nó mới dẫn đến cái chuyện là tạo nghiệp thiện ác khác nhau có đứa thì chạy trốn nỗi khổ bằng cách là sống ác có đứa chạy trốn nỗi khổ bằng cách là sống thiện đó là vô minh duyên hành chỗ đó đó ừ mà trong cái đám mà, mà gọi là chạy trốn cái khổ bằng cách sống thiện đó, cũng có trăm ngàn cách không phải ai đi chùa à, không phải ai làm tăng ni cũng có một kiểu tu giống nhau no, no, no, no. ngay cả tăng ni một thầy một chùa ở chung một phòng kể cả ngủ một giường ăn một mâm thì cái thì cái cái, cái khuynh hướng hành thiện cũng không giống nhau và cái khuynh hướng bất thiện cũng không giống nhau đó là cái điểm dị biệt điểm dị biệt là do cái cái, cái, cái kiểu vô minh đó, nó, nó khác nhau cho nên nó dẫn đến cái gì dẫn đến cái, cái kiểu sống thiện ác khác nhau và từ cái chỗ mà thiện ác khác nhau cho nên trong cái đám mà, mà sống thiện ấy khi mà nó được hưởng qua quả lành đấy nó không giống nhau đứa thì làm nam đứa làm nữ đã không đứa làm nam đứa làm nữ đứa thì ờ, giàu đứa thì giỏi đứa thì đẹp có đứa thì có cả ba có đứa chỉ có hai thôi giàu đẹp nhưng mà không có giỏi có đứa giỏi đẹp mà không có giàu kiểu như vậy chính từ cái chỗ vô minh khác nhau cho nên cái thiện ác khác nhau bây giờ nói về cái thiện nó khác nhau nên cái quả lành nó khác nhau ừ. cái ác cũng vậy do cái ác nó khác mỗi người ác một kiểu có người thì họ ác một cách là họ làm khổ người khác có người ác chữ ác đây tôi không thích chữ ác đây trong tiếng việt nghe nó, nó, nó, nó, nó, nó hẹp lắm rất thích xài chữ bất thiện hơn ừ. vì chữ ác trong tiếng việt nó gắn liền với nó dễ hiểu là ác ôn là bạo lực cũng phải mà cái chữ ác là nghĩa là bất thiện thì bất thiện nó có nhiều kiểu có người bất thiện bằng cách là họ sống nhiều với cái chuyện hại người có người họ bất thiện bằng cách là họ sống nhiều với cái việc hưởng thụ cho bản thân ừ, có cả hai cách nha một là sống nhiều với cái chuyện hại người thứ hai là sống nhiều với cái chuyện hưởng thụ cho bản thân và cả hai cái này đều là đều là bất thiện hết nhớ nha để bất thiện hết và cả hai cái, cái bất thiện này được gọi là nghiệp thiện ác là nghiệp thiện ác này hồi nãy tôi mới nói rồi nó được bắt đầu từ cái vuông bên trong bốn đế ừ. vô minh trong bốn từ đó nó mới dẫn đến cái chuyện là mình ờ, là làm các nghiệp ác nghiệp thiện khác nhau và từ cái chỗ thiện ác thì nghiệp giống nhau ở khác nhau cho nên nó dẫn đến cái tâm đầu thai về các cõi cũng không cũng giống nhau ừ. con đứa thì làm làm heo bò gà chó còn đứa làm người rồi trong đám người có đứa nam đứa nữ đứa da trắng da đen da vàng đứa châu phi á âu phi mỹ úc rồi có đứa làm trùng làm dế làm dồi bỏ à, thấy chưa ừ. à, rồi từ cái chỗ mà thiện ác là nó dẫn đến tâm đầu thai vào các cõi rồi từ đó nó dẫn đến cái chuyện là mình có sáu căn có có có do nhiều thiện ác à, mà mình xông vào cái cảnh giới có đủ sáu căn hay là ba căn bốn căn hai căn một căn tùy mình à, tùy nghiệp thiện ác và nó vấn đề nó nằm ở chỗ này do vô minh nó mới dẫn đến nghiệp thì ngát, do nghiệp thì ngát nó mới dẫn đến ừ, cả cảnh giới tái sinh và khi đã có mặt trong cảnh giới tái sinh rồi thì chúng ta lại tiếp tục dựa vào ba cái nền tảng ừ, tâm thức sau đây để mà sống một là cái tiền nghiệp hai là khuynh hướng tâm lý và ba là cái môi trường sống Đấy. có nghĩa là do tôi do tôi, tôi môi trường sống nó quan trọng lắm do tôi sống ở đâu do tôi thường gặp ai thường đọc sách báo gì cho nên cái não trạng cái mentality của tôi không giống như các vị mà cái mentality không giống nhau thì cái personality cũng không giống nhau cái nhận thức khác nhau ừ, cái tâm ý khác nhau thì cái nhân cách cũng khác nhau này nhớ cái đó nha cái mentality và cái personality nó gắn liền với nhau gắn liền với nhau ừ thì ờ, người tu là gì là tuy mang cái thân có từ vô minh đúng nhưng mà khi mà sáu căn làm việc mắt thấy tai nghe đó thì họ lại thấy lại nghe ngửi nếm đụng bằng chánh niệm bằng trí tuệ họ không tiếp tục gieo cái mầm cho cái sinh tử mới còn mình đó, mình không có tu mình không có học thì do nghiệp thiện quá thiện ác quá khứ mà bây giờ mình có sáu căn mắt tai mũi lưỡi và khi có rồi thì mình dùng nó để mà làm toàn những tầm bảy không một là hai người hai là tự hưởng mà nói cho dễ nhớ là cái bất thiện chúng sanh nó gồm có hai một là làm khổ người khác hai là làm sướng bản thân nói về cho dễ nhớ một bên là người khác một bên là bản thân một bên là làm khổ một bên là, là tự sướng nha thì tất cả phiền não gom gọn nó chỉ có hai một là làm khổ người khác hai là tự sướng bản thân cho nên trong Trung kinh niệm xứ đức phật ngài chỉ dùng có hai chữ đó là tham ưu tham là cái ý hướng đi tìm cái sướng và ưu là cái ý hướng làm khổ mình khổ người ừ, nhớ cái đó nhớ cái đó nha đặc biệt là làm khổ người làm khổ người hại người người đây gồm có đồng loại mình hoặc là những cái chủng loại động vật khác yêu thích sát sanh thích săn bắn thích câu cá rồi đó à, cái đó là, là, là, là, là khổ người rồi thì là là do vô minh trong thiện ác cho nên cho vô do vô minh trong trong hiện hữu cho nên dẫn đến chuyện tạo nghiệp thiện ác mà do tạo nghiệp thiện ác dẫn tới chuyện là mình đầu thai vào các cõi và do chuyện đầu thai vào các cõi chúng ta lại có một cái đời sống như thế nào đó à, cộng với khuynh hướng tâm lý cộng với tiền nghiệp thiện ác quá khứ để chúng ta tiếp tục sống thiện hay sống ác mà lần này nè lần này thì cái thiện ác mình lại khác kiếp trước bởi vì kỳ này là do tiền nghiệp quá khứ do khuynh hướng tâm lý do môi trường sống ở mỗi kiếp sống nó khác nhau cho nên kỳ này nè lần này kiếp này mình ác mình thiện không giống kiếp trước à, và giàu nó không giống nhưng nó vẫn là nghiệp thiện ác nhớ nha giàu nó không giống nhưng mà nó vẫn là nghiệp thiện ác được thực hiện bởi sáu căn đấy và như vậy thì hệ sáu căn mà nó được ờ, kiểm soát bằng chánh niệm và trí tuệ đó thì nó không có tiếp tục tạo mầm sinh tử nhưng mà nếu sáu căn mà nó không được kiểm soát thì nó là nền tảng để tạo ra các nghiệp sinh tử như vậy thì từ sáu căn này chúng ta tiếp tục dùng nó để tạo ra các điều kiện sinh tử bằng cách nào ta bằng cách nào lục nhập duyên xúc xúc duyên thọ thọ duyên ái có nghĩa là khi có sáu căn rồi thì sáu căn nó mới đi tiếp xúc với sáu căn. và khi nó tiếp xúc với sáu trần á nó dễ chịu thì nó tham mà nó khó chịu thì nó sanh à, cho nên đó là vô minh duyên hành hành thức, thức, thức duyên danh sắc danh sắc duyên lục nhập lục nhập như xúc là chỗ đó đó ừ. Rồi cái xúc duyên thọ hãy có va chạm có tiếp xúc giữa căn và tàn nhạc thì đương nhiên dẫn đến cảm xúc mà hãy dẫn tới cảm xúc thì nó lại tiếp tục nó làm nền dẫn đến một cái mắt xích khác đó là tham ái mình gặp cái khó chịu thì mình, mình khởi tâm sân trực tiếp đúng nhưng mà một cách gián tiếp thì mình vẫn khởi tâm tham ái vô thường ái là sao ta lúc đó mình mong có cái khác khá hơn tốt hơn không phải là cái này nha yeah. nha yeah, nhớ nha mình gặp cái ngọt mà mình đam mê đúng rồi mình nhìn cái đẹp mình nghe cái hay mình ngửi cái thơm mình ăn cái ngon mà mình mê là đúng trâu đúng nhưng mà mình gặp cái đắng ấy, thì bên cạnh cái tâm tha tâm, tâm sân nó vẫn có tâm tha nó tham gì nó hướng tới cái khác ngọt ngào hơn dễ chịu hơn dễ sợ chưa ừ. Nên, còn đối với cái ngọt là khỏi nói rồi à, khi mình nhập cái ngọt là mình ghim sâu gấm chặt gục mặt cúi đầu trong đó nha ừ. thì như vậy thì được gọi là cái đó là cái hành trình gọi là lục nhập viên xúc xúc viên thọ thọ viên ái mà ái mở giai đoạn mà, mà, mà nhẹ nó gọi lá nhưng mở cái giai đoạn sâu nặng gọi là thủ gọi là thủ và chưa hết cái ái nó, nó có hai trường hợp ái nó đi liền với tà kiến và ái không có đi liền vì không có dính chồng với tà kiến tà kiến là sao tà kiến nghĩa là cái thấy sai này cái thấy sai thấy sai cái gì thấy sai nó có nhiều cách lắm nó có vô số cách mà Đức Phật gom lên thành sáu hai nhưng mà sáu hai mà nếu gom gọn lại chỉ còn cái hai thôi đó là thường kiến và đoạn kiến nhớ nha thường kiến và đoạn kiến cái này tôi nói chắc cũng cả triệu lần rồi thường kiến là gì thường kiến là tin rằng có một cái sự tồn tại vĩnh cửu à, của người và vật ừ, vĩnh cửu là sao tức là tôi sẽ gọi là lăn lóc từ đời này sang kiếp khác cái hình hài này có thể bỏ đi nhưng mà cái dông hồn của tôi cái linh hồn của tôi vẫn tiếp tục trôi nổi từ đời này sẽ kiếp khác trong những hình hài khác ừ, tôi tin có một đấng thượng đế chỉ tôn ăn và sắp xếp mọi sự tôi tin có một cái cảnh giới thiên đàng vĩnh hằng mà ở đó tôi có thể đời đời hưởng phúc hưởng lạc hưởng lộc đấy thì như vậy thường kiến ờ, tất cả phiền não gom là chỉ có thường và đoạn kiến thì cái thường kiến nó có rất là nhiều mà gom gọi là chỉ có ba thôi một là tin tưởng trong đợi mong chờ vào một cái tôi à, à, vĩnh cửu thiên thu cái thứ hai là tin có một cái đấng trí tôn an bài sắp xếp sáng tạo mua lại cái tinh thứ ba là tinh là có một cái thế giới có một cái cảnh giới thiên đàng cực lạc ừ. thì nó cũng là cái tương kiến còn cái đoạn có ba đó là vô hành vô hữu và vô nhân vô hành kiến cho rằng không có nghiệp thiện ác thích thì cứ làm thôi chứ còn không có nghiệp thiện ác không có báo ứng đó là vô hành còn vô nhân kiến thì cho rằng mọi thứ ở đời này ngẫu nhiên mà có không có do ừ, cái gì, gì hết á không có do nghiệp thiện ác thì gì sanh của chúng sanh tạo ra cái đó không có mà nó ngẫu nhiên có thôi vô nhân kiến là vậy thôi không có quan tâm đến cái chuyện thiện ác nhân quả không ngươi là vô nhân kiến còn vô hữu kiến là phủ nhận toàn bộ và triệt để không? những gì mà mình không thấy được mình không hiểu được mình không hình dung được thì bèn cho cái đó là không thí dụ như mình không tin có kiếp trước kiếp sau không tin các cảnh giới tái sinh không có tin cái người khuất mặt khuất mặt không tin cái dòng lương hội không tin cái sự chứng đắc của thánh nhân ba đời mười phương tất cả cái gì mà nó nằm ngoài cái sự tưởng tượng hình dung của mình nằm ngoài kiến thức nằm ngoài cái biết của mình nằm ngoài kinh nghiệm của mình nằm ngoài cái đầu của mình thì cái đó là không cái đó rất là nguy hiểm không không kiểm chứng được thì bèn phán là không thì cái này được gọi là vô hữu kiến thì cái cái cái tham chúng sinh phạm phu luôn luôn và luôn luôn ừ có đủ cái cơ hội để mà mắc vào cái tài kiến này mặc dù có những khoảnh khắc rất là ít trong đời của mình rất là ít mình sống bằng cái tâm thao mái mà không dính tài kiến nhưng mà đa phần á là phàm phu là phải gắn liền với cái tài kiến không? vậy là tài kiến nó có vô số cách nhưng mà gom gọn là còn 62 còn nói gọn nữa đó còn có hai đó là từ và đoạn còn nói gọn nữa đó, nó chỉ là thấy sai Ừ, chỉ sai một cái thấy mà nó đi ngược lại cái chánh pháp thì gọi là đại kiến ừ, thì chánh pháp là gì chánh pháp dạy cho mình rằng mọi sự ở đời đều do các duyên các điều kiện mà có và cái gì đã có mặt rồi thì phải mất đi nhưng mà cái nhìn nào mà nó đi ngược lại hai cái nhận thức này tất cả cái nhìn nó đều gọi là đại kiến hết nhớ nha thì như vậy thì cái cái tha ờ, thọ duyên và ái có nghĩa là chính những cảm xúc khó chịu và dễ chịu nó dẫn đến cái sự tham ái đối với cái khó chịu thì mình mong nó qua đi hoặc là mình hướng tới cái khác tốt hơn còn đối với cái dễ chịu thì mình cắm đầu mình thưởng thức hưởng thụ Đấy không Đó. Đấy. còn thủ là cái giai đoạn mà ái lớn mạnh ái lớn mạnh sâu đậm và đi chung với tài kiến là tứ thủ không rồi tiếp theo đó là hãy nó quay lại vòng tròn vòng tròn bắt đầu nó đang quay, quay lại khi mà nói để bà con dốt dốt dễ hình dung do vô minh trong bốn đế cho nên mới tạo ra các nghiệp thiện ác do tạo ra các nghiệp thiện ác nên mới có tâm đầu thai về các cõi tái sinh rồi từ ở các cõi tái sinh ấy ta tận dụng khai thác sáu căn trên sáu trần để mà hưởng thụ để mà làm các nghiệp thiện ác và trên cái nền tảng thiện ác ấy ta lại tiếp tục có hình hài mới có một cái hiện hữu mới để chi để tiếp tục sanh già bệnh chết tắt thở rồi chung qua kiếm khác cũng quay trở lại cái dòng tuần hoàn quay lại cái vòng quay cũ có nghĩa là tận dụng sáu căn ừ, để tiếp tục tạo dựng ra sáu căn khác bất cứ cái gì mình thích mình ghét bây giờ đó bất cứ cái tâm trạng thích ghét nó đều là nhân sinh tử hết mà tại sao có cái thích ghét là bởi vì vô minh thật ra không có gì để mình thích khi một người thấy không có gì để thích thì người đó cũng không thấy có cái gì trên đời để mình ghét nhớ nha cái thích với ghét nó là một cặp thí dụ như tôi thích mát thì tôi ghét nực tôi thích mềm thì tôi ghét cứng đúng không à, nó cứ luôn luôn vậy đó à, tôi thích tại tôi thích mát thì tôi ghét nực tôi thích ấm thì tôi ghét lạnh đây luôn luôn và luôn luôn hãy cho nên thể có thích là phải có ghét ghét có nghĩa là cái cảm xúc đối với cái gì mà nó ngược lại cái thích của mình còn thích là gì thích nghĩa là cái cảm xúc ừ, cái tâm trạng mà nó đi ngược lại với cái gì mà mình bực mình à, nhớ cái đó nha nhớ cái đó chỉ mà nói với một cái người mà, mà chứng quả la hán họ hiểu rõ bốn đế là gì cái đế đầu tiên là mọi hiện hữu là khổ khi họ thấy rằng mọi hiện hữu là khổ thì đắng hay ngọt nó cũng đều là khổ không có cái nào đáng để mong cầu <clears throat> và vì đó và tuy sống trên hình thức là sống thiện nhưng À, chỉ ngồi chờ cái duyên nó tới rồi xuôi tay ra đi vĩnh viễn không bao giờ quay trở lại bởi vì điều kiện sinh tử đã không còn nữa không thì chỉ riêng cái khoảng đề tài này nó là đã núi rồi chỉ nói về niết bàn không nói cái bàn là cái gì đó thì nó vô số chuyện để nói bởi vì chúng ta chưa chứng chúng ta chỉ nói theo kinh thôi nhưng mà không phải nói như vậy không hề có nghĩa là chúng ta mù tịnh không thì cái cái phần của nó riêng với bạn này là ở bài kinh kế bài kinh sau bài giảng này à, cho của từ sau à, nhưng mà bài, bài giảng sáng nay là tôi đặc biệt nhấn mạnh một chuyện thôi là bài kinh dị biệt này nhắm đến cái nội dung của giáo lý duyên khởi và nội dung giáo lý duyên khởi là như các vị vừa nghe vì vô minh trong bốn đế cho nên mới tạo các nghiệp thiện ác vì có tạo các nghiệp thiện ác cho nên mới có cả cảnh giới tái sinh vào cảnh giới tái sinh đó rồi chúng ta tiếp tục vì vô minh mà tạo các nghiệp thì nghe để để rồi tiếp tục hiện hữu tồn tại mà hãy có cái thân nó hiện hữu tồn tại thì đương nhiên à, đương nhiên là phải có lúc bất toại đấy phải có lúc bệnh lúc già lúc chết chư thiên ở trên là không có bệnh không có già đúng nhưng mà họ lại đối diện với cái chết đối diện với cái chết có nghĩa là nó làm một cái vòng quay liên tục và bất tận nó là một vòng tròn khép kín đấy Ờ, do vô minh trong bốn đế <clears throat> nên tạo các nghiệp thiện ác do tạo các nghiệp thiện ác nên ờ, mới có cái thân sanh tử mới do có cái thân mới cho nên mới tiếp tục tạo ra các nghiệp thiện ác với các nghiệp thiện ác ấy ta tiếp tục đi vào các cảnh giới còn sướng khổ thì tùy ờ, nếu mà mình đi tái sinh bằng cái cái cái cái cái ờ, cái, cái, cái, cái, quả lành đó, thì đi lên rồi nếu mà quả xấu thì đi xuống và sẵn ở đây tôi cũng nói luôn cái chữ người ta sử dụng thì tôi cũng phải dùng theo cho bà con hiểu nha chứ đúng ra trong đạo Phật không hề có chữ tái sanh chữ tái là sai nhớ nha bữa nay nhớ nha tới chết mà nhớ câu này tại vì thiên hạ nói thì bắt buộc tôi nói chuyện tôi cũng phải nói theo để cho bà con hiểu chứ không bây giờ tôi chơi cái tiếng lạ quắc rồi sao mà con hiểu phải không ừ chứ đúng ra là cái chữ tái sinh đó là sai bởi vì tái nghĩa là trở lại mà trở lại nghĩa là phải có cái gì cũ cái sự quay lại của cái cũ mới gọi là tái à, tái lai tái ngộ đó. chứ còn theo đông thì đà nó giáo lý rốt ráo của phật giáo thì không có cái gì mà nó tồn tại quá một sát na cái sau cái trước có thể giống nhau nhưng không phải là một similar not the same similar only not same nó chỉ là giống thôi chứ nó không phải là một nha do nghiệp thiện ác mà mình sinh ra mình có cái hình hài này và cái hình hài này nó liên tục vô thường biến đổi các đơn bào các tế bào nó liên tục nó thay đổi và cái đời sống nội tâm mình lúc thiện lúc ác lúc buồn lúc vui lúc thiện lúc ác lúc buồn lúc vui và mỗi cái thiện ác buồn vui ấy nó chỉ tồn tại trong một sẵn na rồi nó nhường chỗ cho cái khác nhớ cái đó nhớ cái đó cho nên sự hiện hữu của mình nó chỉ là một nắm cát thôi nó chỉ là một nắm cát khi mà nó đủ duyên thì nắm cát nó gom lại mà hàm duyên mà nó hết rồi thì nó nó, nó bung ra à, rồi mà nó hình thành một cái nấm cát khác cái nấm cát sau nó được tạo ra bởi cái nấm cát trước nhưng nó không phải là cái trước nhớ nha ở đây không có cái gì mà đi có một cái gì đó mà nó đi từ cõi này một cõi kia cho nên cái chữ tái sanh nó là sai nhớ cái đó quan trọng cái điều quan trọng lắm à. chữ tái sanh là không có dùng được ừ. thì cái luân hồi là gì luân hồi là do à, do có vô minh trong bốn đế cho nên mình nên mình đi đầu tư ừ thì ngát do đầu tư thì ngát nên mới tạo ra các à, cái, cái, cái cảnh giới để tái sinh và từ các cảnh giới tái sinh đó chúng ta lại tiếp tục tạo ra các nghiệp thiện ngát nó cứ vòng vòng vòng vòng vậy đó à, rồi tạo các nghiệp thiện ngát để đi về những cảnh giới tái sinh khác mà đã có thân thì sao thì phải có bệnh có già có chết còn cảnh giới nào không có già không có bệnh thì nó ít nhất được cũng cái chết và trong và trong cái chết đó, đó là nó lại là điểm bắt đầu cho một cái khác nhớ mà tại sao gọi đời là bể khổ các vị có còn nhớ hay không bể khổ là vì ít nhất là ba lý do thứ nhất là mọi thứ đắng hay ngọt có rồi phải mất đi trong tích tắc cái khổ thứ nhất là mọi thứ không bền này đời nó là khổ là vì mọi thứ không có gì bền cái thứ hai gọi đời là khổ là bởi vì cái khuynh hướng tâm lý của phàm phu thích làm ác hơn làm thiện cho nên cái tiền nghiệp của mình đó, nguyên một núi toàn là bất thiện không mà thì hỏi về chứ bất thiện nhiều thì hỏi mình sanh ra đời mình, mình, mình, mình chịu quả khổ hay quả lành nữa ta quả sướng quả, quả ác quả lành chắc chắn là quả quả quả, quả ác rồi tại vì đơn giản là là cái trong một ngày là mình sống bằng tâm bất thiện nó nhiều hơn tâm lạnh tin tôi đi cái đó có thiệt kể cả tăng ni không tắt cũng như vậy cũng như vậy kể cả một hành giả tứ niệm xứ miên mật tinh tấn thì một ngày là cái bất thiện nó vẫn nhiều hơn cái thiện đó là tôi đang nói với người tu hành ngon lành đấy còn cái thứ mà không biết Phật pháp không có giáo lý trong đầu cái thứ mà không có thực tập hành trì chánh niệm thì cái thứ đó là coi như xong luôn coi như là ác 99,9 phần trăm mà khi mà cái vốn cái vốn mình nợ xấu của mình nó nhiều quá thì đời sau sinh ra là giết khoát là nó khổ rồi cho nên cái khổ thứ nhất à, gọi đời gọi là đời là bởi khổ là thứ nhất là bởi vì không có gì nó bền hết có rồi mất đi cái khổ thứ hai là bởi vì do cái khuynh hướng của mình nó cái ác nó nhiều cái thiện đấy cho nên là cứ là sinh ra là hưởng toàn quả xấu không à ừ. cái thứ ba gọi đời là là là bể khổ là bởi vì bởi vì sao vì chúng ta thích đủ thứ thích tùm lum hết chưa có muốn cho có có rồi muốn có cái khác hoặc cũng thích trên cái cũ mong nó được tốt hơn nhiều hơn lâu bền hơn mà hỏi với mấy cái muốn đó, nó nó nó có, có, có bao giờ được toàn nguyện không không không ở đời không có cái chuyện đó ở đời không có chuyện đó chẳng hạn như tôi bây giờ đêm hôm qua tôi nói chuyện với mấy mấy người quen ở đây ừ, có thượng tòa chủ trì tôi lên tôi đang ở đây lên luôn rồi cái mấy người phật tử bên cạnh thì tự nhiên các vị nhắc đến tuổi tuổi tác tôi bị sốc rất là nặng dĩ nhiên trong rung thế nào mỗi người che miệng cười thầm nó sao tu tới giờ này còn bị sốc xin thưa cái sốc nó sốc tốt các vị phải phải thấm thía cái cội sanh tử đến mức mà nghe nó đến cái già phải sốc nghe nó cái chết phải sốc mới được chứ còn tôi thù nhất là dốt như heo đó mà nghe ai sốc cái tôi giờ tự tại lắm tôi nghe sống chết tôi coi thường các bạn nhớ cái này cái thái độ coi thường sống chết nó có hai một là thái độ của người có tu có hiểu đạo họ coi sanh tử chỉ là là, là giọt xương tan nhưng mà có cái loại thứ hai nó coi thường là bởi vì nó không có tin cái chuyện tái sinh nó không có tin là cơ hội bị đọa đó nó nhiều hơn cơ hội đi lên gấp triệu lần nó không tin chuyện đó nó không chịu nghĩ rằng bây giờ mà thiếu phước duyên tu tập chung xuống đất mà làm con run con dế đó thì ngàn đời cắt đầu cũng lên ra biển là con oyster là chết chết các bạn có biết ở dưới đại đáy đại dương nó có những cái thứ rong tạo mà người ta không biết xếp nó vào cái loại gì nó giống như cái dạng mà trên bờ kiểu là đông trùng hạ thảo á thì dưới biển nó có những cái loài mà coi như là bán động vật bán thực vật có nghĩa là nó nửa này nửa kia có nghĩa là cái thế giới tái sinh nó trùng trùng có những cái loài mà gần như là nó chỉ là gỗ đà mà lọt vô trong đó rồi đừng hòng mà tu hành chưa phải có ra đời một triệu một tỷ vị thì mình cũng chết quớt nghĩ tới mới thấy sợ ừ. rồi nghĩ bây giờ chuyện gần nghĩ đến tuổi già nó tới đó là kinh hoàng lắm kinh hoàng lắm nó già mà đi với bệnh đó thì gọi nói bây giờ già mà khỏe là cũng dễ sợ lắm. đi đứng có cái nhúc nhích cái là ra mồ hôi mất khẩu vị ăn ngủ không được ngủ giật mình là không ngủ trở lại được rất là khẽ thức mà đầu óc lúc nào cũng bi quan cũng tiêu cực nghĩa tôi già mình ấn nhưng mà có những người họ không có mạng mà yêu đời đến mức mà coi như là nó, nó, nó như con nít luôn cho họ phán câu đã lắm chuyện tới đâu hay tới đó mắc gì mà phải nói cho nó tin buồn cho lo ừ. thì cho nên mình phải thấy rằng là bồ tát tất đạt tu nhiều hơn mình đúng không hình như vậy hình như bồ tát tất đạt tu nhiều hơn mình vậy mà ngài nhìn một người bệnh một người già một xác chết bị sốc còn mình thì mình đạt với cảnh giới mình tôi biết Phật pháp rồi tất cả chỉ là giọt sương đồ cỏ cho nên tôi không quan tâm gì hết thì chứng tỏ là mình cao hơn ngài bởi vì cái cái sốc ở đây nó có hai sốc để mà sợ để mà hoảng loạn đó khác còn sốc ở đây để mà ngó lại mình ngó lại mình đó khác thì nãy tôi nói đó nói tới tuổi tác tôi giật mình tất cả những người quen của tôi để mà thế hệ trước thế hệ lớn thì bây giờ bảy tám chục hết tại tôi xa quê 23 năm còn mà những cái người quen mà nhỏ hơn tôi là bây giờ là người nào cũng là, là 40 hết 40 45 47 hết có nghĩa là có sự nghiệp ngon lành đó. điều đó có nghĩa là mình đã già lắm lắm lắm lắm rồi nhưng mà do vô minh cho nên mình biết là biết vậy thôi mà sợ không thì cũng có thể nói là sợ đó nhưng mà nó lén lén nó lén lén nó lén nó trong đợi một cái gì đó lâu bền thì chính cái lén này nè à, chính cái lén này nè nó là cái cội nguồn nó là cái căn cớ để mà chúng ta coi thường cái Phật pháp hoặc là có người tôi có nhớ tôi có tiếp xúc với một cô realtor kiểu realtor cô môi giới nhà đất cổ là đạo chúa mà cổ tốt cổ dễ lương quá đi cho nên tôi nghĩ trong bụng tôi nó thôi kệ thì mình cứ gieo thì cổ một tí chủng tử tu hành đi không? biết đâu kiếp này không được nhưng mà kiếp khác của gặp Phật ra gặp pháp gặp giáo pháp của có chút chủng tử để cổ đi để tội nghiệp tôi đâu có gì cho cổ tôi chỉ cho cổ cái đó thôi ừ mà gặp phật tử những người tôi thương đó tôi quý đó thì tôi cũng cố gắng tôi tìm từ cách tôi tìm cách tôi vô duyên một tí vô duyên là gì vô duyên có nghĩa là đi nói ra một cái chuyện nhiều khi không phải lúc có tôi tự tôi có nhiều lúc tôi cố ý vô duyên nghĩa là thời gian không có tôi đã nhét cái câu để, để biết đâu lúc họ về họ nhớ rồi đó có cái bỏ túi ừ. à, chứ mình có gì cho người ta nhưng cái đó là cái quý nhất mà mình có thể cho mà kể cả mình có là tỷ phú đi nữa thì cái quý nhất mình để mình cho chính là Phật pháp ừ thì tôi có nói với cổ thế này biết ai nhắn cái gì thì nhiều khi tôi giảng mà ta muốn nghe các vị còn nghe không dạ chúng con còn nghe sư chúng con còn nghe dạ. rõ dạ ừ. vì cái người đạo tào lao họ không nghe mà hỏi chuyện riêng hỏi suy giãn này có mệt không tại sao mà họ không đi chết rồi đó thì thì thì thì cái cô này của đạo chúa mà cổ đưa tôi đi trên xe của cổ mà cái tôi tên cờ mà cổ nhắc đến cái tuổi già cái chết đó, tôi mới nói tôi chắc cũng phải chuẩn bị chị chị ơi chị mà bốn tuổi già cái bệnh nó ập tới nó quản loạn cổ phán một câu mà tôi nghĩ trong bụng tôi nói phúc thay cho kẻ nào không nghe được câu nói này và hôm nay tôi kể cho các vị nghe câu nói đó tôi cũng rung bởi vì tôi sợ rung rung này có những người họ đồng ý với bà đó là coi như dẹp dẹp tiệm luôn <clears throat> bà nói câu rất là hay mà nó hay mà tôi lại sợ người khác nghe bà nói thế này con tỉnh bơ thầy ơi tại vì bây giờ mình còn trẻ mình còn khỏe mình còn yêu đời mình nghĩ tới cái già cái bệnh cái chết mình ngán chứ tới cái tuổi nào đó thì mình không có muốn sống nữa thì lúc đó cái mình chỉ muốn đi thôi thì lúc đó đâu có đâu sợ cái tình trạng nào thì tâm trạng ấy bà nói vậy là tình trạng nào tâm trạng ấy cho nên mình mình ngay bây giờ nó nó đang vui thì mình cứ vui mình sợ mình sợ trước mình để làm gì à, thêm đời sống nó thêm u ám thì mới nói là tình trạng nào là tâm trạng ấy thì khi mà mình đã già đã bệnh đã ờ, cằn cỗi héo úa rồi thì lúc đó mình sẽ có cái tâm trạng của cái người sẵn sàng ra đi mà nó quá hay có nghĩa là bây giờ mình cứ tiếp tục gọi là tận hưởng yêu đời lạc quan tin yêu cuộc sống tin yêu con người không? thì cái câu nói đó hay nhưng mà nó rất là dễ sợ là bởi vì có nhiều người yếu tay hắn mà nghe câu đó là đi theo quả luôn không? thì đó tùy duyên bà con nhưng mà tôi chỉ nhắc chừng cái bài kinh này cho mình thấy một chuyện đó là do không hiểu đời sống là gì cho nên mình cũng lén lén chọn cái cái điểm nào đó ngọt ngào đẹp mắt để mà cài cấm cơ sở quần chúng tham ái vào trong đó lại cái cài cấm cơ sở vào trong đó để tiếp tục sinh tử mà trong khi đó một người lãnh đạo là phải giải thể giải tác và giải tỏa không đền bù tất cả mọi cái niềm đam mê phải như vậy phải như vậy đó còn ráng lén lén tìm cái chỗ nào để gửi gắm cài cắm ừ, cái tham ái mà tôi gọi là tham ái cơ sở đó, ừ, là không khá sở hữu một ngôi chùa sở hữu một đám đông đệ tử sở hữu một tiếng tâm một danh phận một thân phận sở hữu một uh, di sản về uh, kinh sách một di sản về chùa miễu về học trò đệ tử về tiếng tâm quy tính chức vụ tất cả những cái đó tự do duyên nó đến thì chuyện của nó ừ, thiên hạ quỳ lại với chân đức phật không ít nhưng mà đó là chuyện của người ta nhưng mà ngài thì trước sau cái lòng của ngài đối với với, với sáu trần cái quan hệ giữa tâm thức ngài với sáu trần theo trong kinh nói chỉ là hạt cải đầu kim có nghĩa là hạt kim nó không có trụ lên trên cái, cái đầu cái hạt cải nó không đậu đậu lại trên cái đầu cái kim à, hạt cải đầu kim nước trên lá sen và gió qua cái tấm lưới đó là ba hình ảnh mà trong suốt Sutta ta Đức Phật dùng để ngài mô tả cái tâm thức của một vị thánh như vậy trong đó có ngài hạt cải đầu kim các vị tương tự cái hậu cải thì mình gắn để trên cái đầu kim thì làm sao dính trừ trường hợp dán keo super glue thôi ừ. thứ hai là gió mà qua cái mảnh lưới thì nó nó, nó trụ ở chỗ nào và cái thứ ba à, là nước đã lá sen nước đi đường nước mà sen đi đường sen thấy nó, nó nó chung với nhau như vậy đó nhưng mà nó không có dính vào trong đó thì các vị hoàn toàn có quyền nghĩ về tôi ra sao cũng được nhưng mà nghĩ kỹ coi tôi đang nói cái gì hãy còn thích là còn đầu tư mà còn đầu tư là có thêm cái mới mà có thêm cái mới thì khổ nhiều hơn vui rồi vì sao vì hồi nãy nói rồi móc không có gì bền hết Hay cái ác luôn luôn dễ hơn cái thiện cho nên đã có mặt trên đời này yên tâm đi là lúc nào cái quả khổ nhiều hơn quả lành thứ ba cái thích của mình nó lớn quá không bao giờ mà toại nguyện được luôn luôn cả đời mà làm ngạ quỷ ở nghĩa bóng ngạ quỷ nghĩa bóng là sao ngạ quỷ nghĩa đen là cả đời nó đói nó khát nó đi tìm cái ăn cái uống nó muốn ăn mà không được ăn muốn uống không được uống còn cái mình làm nhà quỷ nghĩa bóng là cả đời này mình cứ khao khát hết cái này cái kia sắc tài tình danh lợi sức khỏe danh phận chức vụ uy tín quyền lực cả đời mà tự hỏi có ai mà được tội nguyện năm phần trăm mười phần trăm hai mươi phần trăm bốn mươi phần trăm những gì mình muốn tự xét đi tôi không có nói dùm nha chính vì cái chỗ đó đó cho nên hiểu được bốn đế dầu nhắc lại dầu hiểu theo cái não trạng của phàm phu thì vẫn khá hơn là cái đứa mù tịt đấy vẫn khá hơn là cái đứa mù tịt và cứ cứ nghe cứ nhớ đi rồi bữa nào đó nó bớt yêu đời là sẽ về dưới chân Phật mà ngồi tin tôi đi phải có chỗ để mà về tôi không có bắt các vị bỏ cuộc chơi ngay bây giờ đâu nhưng mà tôi báo cho biết thật ra các vị có chỗ để về may này trong cái mưa nắng cuộc đời mà có phong ba bão táp có đau lòng ờ, có sót dạ có máu có lệ thì nhớ rằng ở đằng kia ở cuối đường Phật vẫn chờ con với chứ Phật vẫn chờ mình cái đó nhớ nhớ có Phật chờ bằng cách là Phật để lại cho mình những lời dạy giờ ngày dạy cái gì đó ngày dạy cái đó ngày đó là mọi thứ là khổ thích là đầu tư trong khổ bởi vì thích cái gì cũng là thích trong khổ cái cứu cánh thoát khổ phải là sự vắng mặt mọi hiện hữu và mọi niềm đam mê và cái con đường thoát khổ chính là cái pháp môn nào mà nó ngăn được cái thích đó chính là pháp môn bốn niệm xứ sống thông thả hồi à, xưa tôi thích xài chỉ sống chậm nhưng bây giờ tôi không có xài chỉ chậm dễ hiểu lầm lắm mà sống tỉnh táo biết rõ cái gì đang diễn ra buồn vui thiện ác thích ghét biết cái gì nó đang diễn ra ngay bây giờ các vị có thể không làm được nhưng mình bỏ túi đi tin đi tin và tôi cũng nói luôn chuyện khó nghe bản thân tôi tôi cũng không có trăm phần trăm những gì tôi nói đâu nha tôi mềm tôi mềm yếu đời lắm nhưng mà nhớ tôi là tôi đừng có thấy như vậy mà bắt chước tôi là chết con ngày nha cứ luôn luôn nhớ Phật chờ mình ở cuối đường Phật chờ mình ở cuối đường nhớ có tu hành bê bối bày hay cỡ nào đó mình nhớ luôn Phật chờ mình cuối đường chờ mình với những cái nhận thức kiểu đó nào, bây giờ tôi ổn lại nha vô vô minh trong bốn đế không thấy mọi hiện hữu là khổ không thấy rằng thích cái gì cũng là thích trong khổ thích trong khổ là đầu tư trong khổ không thấy rằng cứu cánh thoát khổ triệt để phải là sự lìa bỏ mọi cái thích và cái cuối cùng là cái con đường cho nó thoát khổ phải là cái con đường dẫn đến sự lìa bỏ mọi đam mê và tôi muốn chốt lại đây một cái câu mà tôi cho là vô cùng quan trọng trên đời này vốn dĩ không hề có cái hạnh phúc tuyệt đối không có gì là hạnh phúc và cũng tất cả những cái thích của mình nó đều phải xét lại hết bây giờ tôi định nghĩa tại sao tại sao không có hạnh phúc tuyệt đối mà toàn là hạnh phúc ước lệ giả định giả lập và tại sao là vì do tiền nghiệp khuynh hướng tâm lý và môi trường sống trong đó gồm có chỗ ở người thân cận và văn hóa xã hội bối cảnh sinh trưởng mà chúng ta thích cái gì khi có được cái mình thích thì mình bèn gọi đó là hạnh phúc có những trường hợp có những chúng sinh mà nó thấy phân á, phân động vật á, nó mê đối với nó là đó là, là hạnh phúc là tài sản là gia tài nhưng nó có những loài động vật nó thích máu tươi thịt sống nó được cái đó nó được hạnh phúc có những loài động vật nó được sống ở trong cái chỗ ẩm ướt là hạnh phúc đem lên chỗ cao ráo sạch sẽ thơm tho là đau khổ mà ngược lại có những động vật như con người cao ráo sạch sẽ thơm tho là hạnh phúc mà ẩm ướt hồi hám là đau khổ các vị thấy chưa có trường hợp mình ở gần cũng cái thằng đó mà có người ở gần đó được hạnh phúc mà cũng cái thằng đó mà có người ở gần đó người ta thấy đau khổ cũng cái cung cái, cô bé đó mà có người ở gần cổ người ta hạnh phúc mà cũng cô bé đó có người ở gần cổ người chỉ muốn giết cổ thôi có không các bạn nghĩ cái có có thì nghĩ là có tôi biết có những cái cô bé có những cái cậu trai mà được rất là nhiều người hâm mộ được nhiều người mong là được ở bên cạnh nói dốc uống một ly ly, ly, ly trà cũng vui nha nhưng mà tôi cũng biết có một tỷ đứa nó muốn giết hai cái cô cậu này có có ai mà cái mà bây giờ đỏ tỉnh táo ờ, không say xỉn không tâm thần không lú lẫn thì bắt buộc phải đồng ý với tôi cảm cũng vậy người cũng vậy vật cũng vậy có những thứ mà người này này thích chết bỏ mà người kia thì ghét không chịu nổi điều đó cho thấy rằng cái mình gọi là hạnh phúc nó được nó chỉ là một cái gì đó rất là tương đối này do cái tiền nghiệp khuynh hướng tâm lý và môi trường sống mà mình thích cái gì mình ghét cái gì cái thích và cái ghét của tôi chưa chắc giống anh và hãy khi mà tôi có được cái tôi thích tôi gọi đó là hạnh phúc và khi tôi ghét tôi, tôi, tôi phải chịu cái tôi ghét tôi gọi đó là đau khổ nhớ nha cho nên ở đời không có cái hạnh phúc nào nó là tuyệt tuyệt đối là vậy đó rồi, rồi còn cái thích cũng vậy ừ, hạnh phúc đã tương đối là cái thích cũng vậy tùy cái cảnh giới tùy cái hoàn cảnh mà có lúc mình thích mình lúc mình thích nó không bỏ mình nó đi thì mình cũng bỏ nó mình đi có nghĩa là một là nó mất khỏi tay mình hai là mình không còn thích nó nữa à hoặc là thứ ba là nó biến dạng thành là một cái khác nha cho nên nhớ cái đó nhớ hôm nay các vị có tu học kiểu gì tôi không biết nhưng mà cứ nhớ bài giảng sáng nay nhớ nghe đến nghe luôn như bài giảng sáng nay đặc biệt là những người sơ cơ để ít nhất là bị hình dung được Phật pháp dạy cái gì Phật dạy mình là ai ở đâu mình tới Đức Phật không có cho mình biết là cái kiếp sống đầu tiên mình là lúc nào cái đó vô ích bởi vì ngày cái, cái, cái đó có hay không nên tôi không có nói nhà tôi không có nói ở đây mà tôi cho nói nếu mà ngài có cho biết là con đã lương hồi cách đây 8.000 tỷ 8.000 tỷ kiếp cũng quan trọng mà cái quan trọng là ngài cho biết vì đâu mà con có mặt ở đây và nếu hôm nay con không giải quyết dứt điểm vấn đề này bla bla bla bla bla thì con sẽ tiếp tục có mặt để mà khổ nạn mà vì sao khổ nạn nói rồi một là mọi thứ không bền hai là cái thiện nó luôn yếu hơn cái ác ba cái thích của mình không bao giờ thỏa mãn được cả đời đi tìm cả đời đi tìm, kiếm tiền và cả đời thất vọng nhớ nha thì cứ như vậy nó làm nên cái vòng quay sinh tử à, đời này sang đời khác thật ra mình không muốn làm trùng dế nhưng mà do tận hưởng mọi quyền lợi mọi đặc quyền đặc lợi của một thân người thế là mình phải rớt xuống làm trùng giấy. rồi mai kia trong cái thân trùng giấy ấy nhờ một cái tiền nghiệp à, thiện à, phước quá khứ xa xôi nào đó trong quá khứ chúng ta trồi lên để được, được mang thân người nhưng mà qua nhiều kiếp nó u mê đó trồi lên nó vẫn khờ cắm mà nếu lúc đó gặp được minh siêu thiện hữu thì cũng còn đỡ nó nắm lỗ tai nó kéo lên cho tu còn nếu mà lúc trồi lên mà gặp thứ trời cái thứ tà sư ác hữu thì sao nó rất trở xuống mà hồi nãy tôi nói rồi cái ác nó mạnh hơn cái thiện cho nên cái người ác nhiều hơn người thiện nhớ nha cái ác trong lòng mỗi người nó luôn luôn nhiều hơn hơn cái thiện cho nên bước ra ngoài xã hội người xấu nhiều hơn người người tốt cái người dạy mình làm lành đó, dạy mình chánh kiến trí tuệ ít hơn người dạy mình xuống dạy mình à, là, là, tài kiến của mình không và chính vì vậy cho nên là bản thân mình ác mạnh và trong liên hệ người xấu cũng nhiều cho nên có may mắn mà con trùng con dế mà nó có trồi lên được nó gặp tà sư ác hữu rồi nó rất còn cái chuyện mà minh sư thiện hữu thì hiếm lắm tôi phải nói là vô cùng hiếm hiếm vô cùng đấy ở trong kinh đức phật ngài xác nhận có ba hạng người khó tìm trên đời này một là vị chánh đẳng giác vị phật tổ rất là hiếm cái hành trình trở thành phật rất là khó thứ hai là cái người có thể diễn giải được lời Phật để giúp cho người khác hiểu được chánh pháp cái hạng này rất là khó khăn một là phải dặn đúng thứ hai là cái đối tượng nghe phải có đủ cái phước duyên để mà thấm thía chứ còn cái người đó là có khả năng đó nhưng mà không có người nghe thì cái vị đó thành khép miệng lại khổ vậy đó rồi cái thứ ba là người có lòng tri ân tri ân cái người mà đã tạo ra cái hình hài này cho mình tri ân cái người mà nó giúp cho mình có được cái thân xác này tri ân cái người để giúp mình có được cái trí tuệ này nhận thức này này ừ, tri ân cái người đã giúp cho mình về tinh thần với vật chất thì nó ba hạng này một là phật tổ hai là cái người có thể truyền đạt chánh pháp ba là cái người mà đã nâng đỡ đời sống tâm linh tinh thần cho mình hay là về hỗ trợ về vật chất mà cái người có lòng tri ân nó hiếm như vậy hiếm lắm mà ở đây không phải là lúc đây mới là lúc để tôi giảng về ba cái vụ đó nha nên tôi quay lại cái bài giảng cái nội dung bài giảng bữa nay có nghĩa là nó rất đơn giản nếu, nếu nói sâu thì học cả đời cũng hết còn nếu mà nó đơn giản để có khái niệm thì chỉ cần vài phút là xong không cái vấn đề đó là mình hiểu và mình sống như thế nào cho đúng với cái hiểu đó, đó thì đó là chuyện khó đó là cái, cái, cái bộ phim nhiều tập đó ừ. nhưng mà một cách căn bản tôi đang sáng nay phải nói là vì làm đại bi nhắm đến những người mù tích về Phật pháp để cho họ, họ hiểu một cách đại khái là Phật dạy mình là mình như vậy đó ngài không nói cho mình biết là mình đã lương hồi bao nhiêu kiếp mà ngài chỉ nói rằng cái số máu mà con đổ ra nước mắt mà con đổ ra sữa mẹ mà con đã bú đâu vô số kiếp nó nhiều nó nước trong bốn biển và cái hành trình sanh tử đấy nó được bắt đầu trên cái mô thức như thế này do vô minh trong bốn đế nên tạo các nghiệp thiện ác do tạo các nghiệp thiện ác nên tạo ra nên có các cảnh giới tái sanh để đi về có các thanh sanh tử ừ, trong đời rồi từ chỗ có thanh sinh tử nó mới có sáu căn từ chỗ sáu căn nó mới có niềm đam mê năm sáu trần và đam mê năm sáu trần cũng có nghĩa là mình đang tạo các nghiệp thiện ác mà cứ như vậy cứ như vậy đông dạ, rung thế này cũng có người ngạc nhiên hỏi đam mê sáu trần người ta sẽ nói gọn là thiện ác đúng đó nó nói gọn dường như mình thích ờ, tụng kinh thích nghe pháp cũng là đam mê sáu trần nhưng mà đam mê theo cái hướng thiện còn mình thích eh, hưởng thụ sung sướng theo kiểu thế gian đó là cũng đam mê sáu trần nhưng đam mê trong trong cái, cái nghiệp bất thiện dầu làm cái gì cũng là sáu trần ngồi thiền cũng là sống với sáu trần nhớ nha ừ sống với trách nhiệm của đời sáu trần mà đi săn bắn câu cá lừa lọc đốt của nhà cướp của thì cũng là sáu trần nhưng cái vấn đề là khi có sáu trần thì mình sống ra sao với sáu trần đó tận dụng khai thác sáu trần đó theo cái hướng nào lý tưởng nào tinh thần nào mục đích nào cứu cánh nào đó là chuyện của mình là trên cái hình trên cái cái cái cái, cái, cái đà đó mình cứ đi có cái dựa trên cái cũ mình có cái mới lấy cái mới mình tiếp tục tạo ra cái khác cứ như vậy đó mà tu tứ niệm xứ là gì là luôn sống trong kiểm soát mặt thấy ta nghe mũi ngửi lưỡi nếm thân xúc chạm ý suy tư lúc nào cũng nhớ nhớ rõ mình đang sống với thích ghét buồn vui thiện ác biết rất rõ cái này thích nè cái này là ghét nè cái này là bất mãn cái này là đam mê cái này là buồn nè cái này là vui nè cái này là thiện nè cái này là ác biết rất rõ và đây cũng là lý do vì đâu ta phải học giáo lý bởi vì có bây giờ người ta có phong trào uh, gọi là chủ trương không cần học cứ giữ cái tâm rỗng rang tâm đối kệ với trước sáu trần không dính mắt tôi xin lỗi cái đó này mình chơn của a la hán mình nói chứ mình chưa phải a la hán anh phải học giáo lý tôi nói không biết bao nhiêu lần chỉ riêng cái chuyện nấu canh chu thôi mà anh không có biết ờ, các cái nguyên liệu ví dụ như là cái thơm khóm là gì cà chua giá sống là cái gì à, rồi hải sản rồi tàu hũ rồi nấm là cái gì me rồi chanh rồi giấm rồi cơm mẻ là cái gì anh hoàn toàn anh mù tình các nguyên liệu nấu canh chua thì anh lấy cái gì mà anh nấu canh chua mà cứ nói bây giờ giữ tâm rỗng rang là nấu được canh chua mà đôi khi tôi không biết cái gì hết còn tôi, tôi pha cà phê tôi phải biết cà phê nó là cái gì tôi phải biết nước sôi là cái gì cái muỗng là cái gì sữa là cái gì đường là cái gì cái ly là cái gì cái đĩa là cái gì tôi phải biết chứ còn đằng này tôi mù tịt tôi không biết ly muỗng đĩa tôi không biết tôi không biết cà phê không biết đường không biết sữa gì hết tôi cứ giữ tâm rỗng ràng là tôi có được ly cà phê trước mặt cái bị nghĩ tôi, tôi, tôi có phải có vấn đề dạ ở đây cũng vậy muốn sống chánh niệm và có giáo lý buổi đầu thì cái cái cái cái cái cái cái nhận thức của mình về sáu trần nó rất là từ chương ừ, nó rất từ chương nhưng mà về lâu về dài đó, thì cái nhận thức của mình càng lúc nó càng sâu sắc sinh động và nó chính xác ừ nó không bị những cái rào cản của ngôn từ của khái niệm kiến thức ước lệ và giả định nữa nha nhưng mà buổi đầu anh phải nương anh phải nương anh phải nương vào kiến thức sách vở kiến thức của trường lớp nhớ nha chứ đừng có bắt trước người ta mình phủ nhận mọi thứ tu là không cần học tùm lum giữ tâm là được rồi mà biết cái kỹ gì mà tu mà khổ quá mà cho nó u mê nó nghe mà nó tin mới ghê làm ơn về suy nghĩ kỹ là pha ly nước chanh mà hoàn toàn biết chanh cái trái chanh thành giác là làm sao không biết chanh với dưa hấu cái nào là dưa hấu cái nào để chanh nhỏ làm sao pha là pha cái gì không biết muối với đường nó khác nhau cái gì thì pha pha cái gì không biết cái tô với cái ly nó khác nhau cái gì thì pha cái gì cứ vậy đó nha phải học giáo lý ok tôi nghĩ có nói thêm thì nó bư nó vẫn cứ bư mà nó sáng thì nó ít nó cũng sáng chúc các vị một ngày vui ok chúng con tri ân sư dạ hẹn không cần cứ hiểu được tôi mừng lắm dạ rồi <laughs> Ngàn sư tuần sau hôm nay hôm nay sư uh, sư gồng lên sư uh, giảng cái bài này uh, rất là cô đặc um, ở trên uh, kênh đó thì uh, có vui sẽ tải và viết ra những cái lời mà sư giảng cho quý vị ở Kalama Journal đó thì mời quý vị vô trọng lấy bài và tham khảo à, nhân và anh Kiên xin cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị tuần sau xin chào quý vị dạ yeah xin chào mọi người. Dạ. dạ, chào anh Kim, chào mọi người.